Hello, hello, xin chào anh chị em. Hello tất cả anh chị em đang có mặt đang trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu chúng ta đang có mặt thì có thể comment và ô chat để chúng ta chào nhau được không ạ? Hello, hello, hello. Xin chào tất cả các bạn đang có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. Xin chào Thu Hương. Xin chào Nguyễn Khải, xin chào Lê Hưng, xin chào Kim Huỳnh ạ, xin chào tất cả anh chị em. Ờ, trong cái buổi tối hôm nay chúng ta có một cái chủ đề đó là làm thế nào để chúng ta phân tích được các ngành, các dòng cổ phiếu trong mỗi một chu kỳ đi lên ạ. Ờ, có lẽ ngày mai là cái ngày mà chúng ta là rất quan trọng bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta có một cái ngày thời gian nghỉ Tết rất dài. Vậy cái xu hướng ngày mai như thế nào và chúng ta xem là thị trường tiếp tục nó đang diễn ra như nào và hôm nay chúng ta sẽ có đôi chút thời gian để chia sẻ xem là à, thị trường tiếp tục nó đang như thế nào trong thời gian tới ạ Ok và hôm nay chúng ta sẽ dành khoảng 20 phút ạ khoảng 20 phút ở đây chúng ta sẽ à, chia sẻ thật nhanh để cho chúng ta biết rằng là làm nào để chúng ta biết rằng là cái thị trường chúng ta nó đang được ưa chuộng nào cái nhóm cổ phiếu nào cái dòng cổ phiếu nào đang được ưa chuộng cái nhóm cái dòng nào nó đang không được ưa chuộng chính vì vậy việc mà phân tích ngành phân tích các nhóm cổ phiếu là một yếu tố rất quan trọng quyết định khả năng thành công của chúng ta ở à, rất nhiều bạn ngoài kia khi mà chúng ta tham gia đầu tư một cổ phiếu nào đó chúng ta yêu thích gì ạ rất yêu thích một cái ai đó một cái quyền nhóm cổ phiếu nào đó nhưng tuy nhiên nhóm cổ phiếu đó không lên mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục mua tiếp tục mua và giận thấy là cổ phiếu đó không lên được khi mà cổ phiếu không lên được thì chúng ta lại tiếp tục nắm giữ và sau đó thì chúng ta bán ra thì cổ phiếu lại tăng rất là nhanh nguyên nhân là do chúng ta không nắm rõ được cái nhóm cổ phiếu nào có thể được thị trường ưa chuộng trong thời gian tới câu chuyện đó là như vậy nên chính vì vậy thì cái việc mà chúng ta biết rõ được cái nhóm cổ phiếu nào biết rõ những gì chúng ta mong muốn biết rõ những gì chúng ta đang cần thì đây là một trong những yếu tố những cái thành phần để giúp chúng ta có thể thành công ok và chúng ta sẽ không để đợi lâu nữa chúng ta sẽ bắt đầu trong à, trong uh, luôn bây giờ cái đầu tiên các anh chị em biết rằng là à, ngày mai là cái phiên mà chúng ta biết rằng là đầu chúng ta phải khai xuân vậy cái việc mà thị trường khai xuân nó nó ảnh hưởng như nào đến gì ạ à? đến cái các dòng các ngành cổ phiếu nếu chúng ta để ý một chút thì trong thời điểm này cái nhóm ngành dạng dầu khí là cái nhóm ngành mà ở trong những cái đợt nghỉ tết thì cái cổ phiếu tức là cái cái giá dầu nó cũng tăng khá là tốt vậy cái nhóm dầu khí nó có tăng hay không câu chuyện nó đặt ra như vậy câu chuyện thứ hai là gì ạ à? những cái nhóm nào sau này chúng ta có cách nào để phân tích xem một cái nhóm đó có thể tăng hoặc là nhóm đó có thể không tăng để chúng ta không tham gia vào trường tránh trường hợp chúng ta tham gia vào chúng ta mất gì ạ à? mất cái chi phí cơ hội mất chi phí thời gian và mất nhiều các uh, chi phí khác nữa nên việc mà anh em có thể nắm rõ được một số các nguyên lý uh, vận động trong cái cái cái live stream này thì anh chị em có Dũng biết rằng tin rằng là anh em có thể là uh, có những cái uh, có cơ hội để chúng ta uh, thành công trong một năm mới đúng không năm uh, <clears throat> tân sửu thế thì ở đây có lẽ là chúng ta uh, không phải đợi lâu nữa chúng ta sẽ phân tích luôn một cái ngành đầu tiên uh, có lẽ lần trước thì chúng ta biết rằng đa phần mọi người sẽ thấy là cái ngành mà ở đây anh chị em đấy là cái ngành bất động sản công nghiệp đã, đã được rất nhiều anh chị em uh, theo dõi vậy làm sao để chúng ta phân tích được cái bất động sản công nghiệp nó tốt thì không tốt nó đang như thế nào đơn giản thế thôi hoặc làm sao để cho biết là cái nhóm ngành ngân hàng ngành nhóm ngành gì à, à, dầu khí tất cả cái nhóm đấy thì cái công thức nó phân tích đơn giản rất là đơn giản thì đầu tiên anh chị em có thể uh, nhìn góc nhìn là sao cái đầu tiên nha chúng ta sẽ lấy là chúng ta giải quyết được ba câu hỏi mà anh chị em một số anh chị em đã biết rồi ba câu hỏi đó là gì ạ ba câu hỏi chúng ta để ý nha ba câu hỏi trong đây là gì ạ ba câu hỏi câu hỏi đầu tiên đó là gì ạ khi mà chúng ta nói về cái à, bất động sản công nghiệp thì chúng ta cũng cần phải đặt ra câu hỏi câu hỏi thứ nhất là gì ạ bất động sản công nghiệp là gì ạ Đấy, đặt ra câu hỏi là bất động sản công nghiệp là gì chúng ta phải biết là bất động sản công nghiệp là gì thế nếu chúng ta biết tổng bất động sản công nghiệp là là bất động sản mà nó chuyên gì ạ tức là xây dựng các khu công nghiệp đúng không chuyên xây dựng các khu công nghiệp và đây là một cái, cái lĩnh vực mà chúng ta thấy là trong đợt thời gian vừa qua cũng tăng rất là mạnh thế thì bây giờ câu hỏi là làm sao để chúng ta biết rằng cái, cái nhóm làm thế nào để biết cái nhóm bất động sản công nghiệp có tăng hay không đấy câu hỏi à, và tại sao chúng ta sau khi mình chúng ta đã biết thì đấy thì tại sao chúng ta mua hay không mua thế thì ba câu hỏi đó là câu hỏi ở cấp độ biết đầu tiên chúng ta thấy là cái xu hướng bất động sản công nghiệp rõ ràng là xu hướng đầu tiên là SSC này. nếu nhìn rõ về xu hướng trung hạn ngắn hạn đúng không trung hạn ngắn hạn dài hạn thì vẫn đang tích cực chúng ta nhìn ở đây tích cực nhưng tuy nhiên ở đây chúng ta thấy là cái vùng ở phía trên này dao động rất lớn tích cực về xu hướng để chúng ta này nhìn về cái những cái đường trung bình động thì tích cực là xu hướng nhưng về cơ bản thì phía trên này, này đang dao động rất lớn nên tại thời điểm này chúng ta với cổ phiếu này chúng ta cần phải động thêm để ra, chứ không thể nào chúng ta có thể mua ngay được bởi vì phía trên này giao động lớn nên cái xu hướng tiếp tục tăng nữa hay không chúng ta không thể biết cái thứ hai nữa là cái xu hướng về trong diện ngắn hạn vì cái, cái cổ phiếu này đang nằm ở dưới cái gì ạ S mà 20 tức là dưới đường trụ đường trung bình 20 ngày biến động này rất là lớn cái biến động này rất là lớn nên chính vì vậy đây cũng là một trong yếu tố tiêu cực trong ngắn hạn xu hướng trung hạn dài hạn thì vẫn còn vẫn đang tiếp tục tích cực nhưng về ngắn hạn trong 20 ngày thì vẫn chưa rõ ràng nên với việc biến động này thì đây là cổ phiếu mà chúng ta cũng cần phải theo dõi à, theo dõi chưa mua được cổ phiếu thứ hai chúng ta cũng có thể là SZC chúng ta sẽ phân tích một đơn giản đó SZC cũng là gì ạ à? SZL xin lỗi SZL à, SZL thì ở đây chúng ta cũng thấy là xu hướng về trung hạn dài hạn thì ok nhưng mà ngắn hạn cũng đang rất là tiêu cực bởi vì khi nó rơi với những khối lượng lớn như này những đợt hồi phục này chúng ta vẫn thấy rằng là rất khó để có thể tăng ngay nên đây là một cổ phiếu mà chúng ta thấy trong ngành nó cũng đã vi phạm nguyên tắc đó là nó không đồng thuận rồi đấy đơn giản đó đừng như vậy xu hướng này nhìn cái xu hướng đấy nhưng rõ ràng khi nó lên đến đây cái sự biến động lớn ở đây nó không có một cái mẫu hình nào tức là theo quan sát của Dũng thì nó chưa hình thành một cái mẫu hình nào ở sử nếu một số bạn có biết rồi có thể biết rằng là mô hình tay tay cầm mô hình biên độ thu hẹp mô hình nền trên nền mô hình vai đầu vai thì nó không có bất cứ mô hình nào nằm trong đáp ứng được tiêu chí nên đây cũng là một trong những trạng thái tiêu cực tức là trạng thái tiêu cực cổ phiếu thứ ba PHR cũng là bất động sản công nghiệp thì cái cổ phiếu này chúng ta cũng nhìn về góc độ nào đó xu hướng thì rõ ràng xu hướng gì ạ dài hạn đang có xu hướng chuẩn bị vẫn tiếp tục đau bởi vì khi mà cổ phiếu này nó gãy cái đường SMA 50 này không? cái xu hướng này giảm với khối lượng lớn như này nó gãy cái chen kênh xuống đi lên rồi nên cái xu hướng này chúng ta cũng nó đang chuyển sang trạng thái sideways tức là chúng ta lại tích lũy nên cái việc mà trạng thái tích lũy như này thì đây cũng là một trong những tín hiệu rất là xấu với cổ phiếu này nha dù là cổ phiếu này chúng ta biết rằng là nó lên đến từ đáy này nó lên đến đỉnh này à, từ đáy khoảng độ bao nhiêu từ 55 nó lên đến 70 cũng là rất là cao rồi nhưng khi nó rơi xuống đây và chúng ta cũng thấy là nó biển biến động ở đây có thể nó sẽ có đợt hồi phục ngắn ở đây nhưng cái khả năng đi xa với cổ phiếu này thì có thể hiện tại chưa có nhé những cái đợt hồi phục ngắn này có thể nó xảy ra nhưng cái khả năng đi xa cổ phiếu này chưa có nên ở đây chúng ta thấy là cái để lướt sóng hay là để nhìn xem xu hướng chung dài hạn ngắn hạn cổ phiếu này thì rõ ràng nó cũng chưa rõ ràng nên chúng ta thấy là có hai cổ phiếu vi phạm nó đang không đồng thuận tiếp theo cổ phiếu thứ ba cũng tương tự như vậy là cổ phiếu D2D D2D chúng ta thấy xu hướng trung hạn này dài hạn thì nó vẫn còn chưa bị phá vỡ nhưng chúng ta thấy xu hướng ngắn hạn nó rơi với những khối lượng lớn như này thì cái khả năng hồi phục trong những đợt tăng rất mạnh như này khả năng rơi khối lượng lớn giảm mạnh như này khả năng hồi phục rất là thấp đúng không đây nó đang giảm 30 phần trăm từ đỉnh nó giảm xuống 30 phần trăm và đây nó có một đợt hồi phục rất là nhẹ và cái việc bị, bị cản trên rất là lớn này thì rõ ràng cái cổ phiếu này cũng đang vi phạm cái nguyên tắc đó là xu hướng của nó chúng ta có những cổ phiếu kinh kinh đô kinh kinh bắc cũng tương tự như vậy kinh bắc khi nó chạy nước rút nó rơi nhịp đầu tiên với khoảng trống như này thì cái xu hướng để tăng với cổ phiếu này gần như không thể nha nhưng cái đợt hồi phục này chỉ là thất bại thôi và cuối cuối cuối cuối cùng đó là ITA thì cái cổ phiếu này nó cũng không có giá trị lắm trong cái bất động sản công nghiệp nên chính vì vậy thì rõ ràng nếu mà phân tích về bất động sản công nghiệp trong khoảng độ một hai tuần tới hay là thậm chí là một trong một hoặc hai tháng tới thì chúng ta cũng chưa rõ ràng ít nhất là trong 3 tuần tới thì rõ ràng bất động sản công nghiệp nó đang gì ạ nó chưa rõ xu hướng nên nếu phân tích ngày nay thì anh chị em sẽ không đầu tư mọi người có hiểu không ạ mọi người có nắm rõ đâu nếu mà phân tích cái nhóm cổ phiếu này là chúng ta sẽ không đầu tư bởi vì nó đã vi phạm rất nhiều nguyên tắc mà chúng ta đang thấy ở đây đây là cái chúng ta gọi là phân tích nhóm ngành đơn giản nữa thay vì chúng ta yêu thích cổ phiếu à, bình thường là chúng ta yêu thích cổ phiếu là chúng ta bảo à cổ phiếu bất sản công nghiệp sẽ tốt lắm sẽ tuyệt vời lắm bởi chúng ta mua vào sau đó thì nó không lên thì chúng ta bảo là là do cái uh, covid hay là do bất cứ một điều gì đó nhưng rõ ràng là hiện tại cái xu hướng ngắn hạn nó đang vi phạm à, thậm chí trung hạn có một số cổ phiếu cũng đang vi phạm và chúng ta thấy được cái mẫu hình thì chưa cái cổ phiếu nào hoàn thành mẫu hình khi nó không có hoàn thành mẫu hình thì làm sao nó lên được nên việc mà chúng ta tham gia vào chúng ta mua đó là cái bất lợi khi mà mất lợi thì chúng ta mất chi phí cơ hội này có những cổ phiếu khác nó tốt thì chúng ta sẽ sẽ thấy rằng là rõ ràng là trong cái ngắn hạn thì tạm thời chúng ta rời xa nó à, Đấy, trong ít nhất là trong một tháng nữa chúng ta tạm thời rời xa nó nữa bây giờ chúng ta sẽ xem là cái nhóm khác thì sao Đấy, cách đơn giản phân tích đơn giản đâu chúng ta thấy đơn giản thôi một số bạn thì có bảo là lọc cổ phiếu đúng không một số bạn có vào lọc cổ phiếu thì bây giờ bảo lọc cổ phiếu thì làm nào để lọc được cổ phiếu ạ theo anh chị em làm thế nào lọc cổ phiếu lọc cổ phiếu đơn giản lắm tức là nếu muốn lọc cổ phiếu thì nó chúng ta có tiêu chí chúng ta có tiêu chí thế thì tất cả cái tiêu chí chúng ta cần phải có thì chúng ta phải có một cái công thức ờ, đầu tư nào đó chúng ta phải có về bình thường anh chị em muốn có lọc được cổ phiếu thì anh chị em phải nắm được cái quy trình quy trình cổ phiếu như nào là cổ phiếu thành công phải có một quy trình nào đó nếu mà chúng ta có quy trình làm sao chúng ta lọc cổ phiếu nên thực tế không thể là lọc được cổ phiếu nếu chúng ta không có một hệ thống phương pháp đúng còn bây giờ lọc chúng ta phải có tiêu chí để lọc chứ làm gì nếu mà chúng ta lọc nhưng mà không có tiêu chí làm sao lọc được nên anh chị em nào mà chưa có tiêu chí thì làm sao lọc được và thứ hai là bọn bạn là dọc lọc theo dòng tiền thì giả sử trong tối hôm nay chúng ta tí nữa chúng ta sẽ có một cái chương trình bí mật đầu tư Đấy, bí mật đầu tư ở trong cái group ừ, hôm nay bạn nào mà có thể chưa roi vào thì tối nay giỏi roi vào thì trong cái đấy thì các bạn biết rằng là tất cả cái dòng tiền hay là mọi thứ dù là có tiêu chí nào đưa thì bắt đầu bắt buộc chúng ta phải đo lường được đo lường là chúng ta phải đếm được phải sờ được phải cầm nắm được giống như mục tiêu của chúng ta chúng ta làm thì chúng ta phải cầm được nắm được sờ được cảm nhận được bằng những cái gì cảm nhận chúng ta thì lúc đó mới là ok giả sử như chúng ta đặt mục tiêu là năm 2021 vào 31 tháng 12 năm 2021 mục tiêu chúng ta là 200 phần trăm lợi nhuận thì tương ứng với bao nhiêu tiền 200 phần trăm tương ứng với 2 tỷ đồng và khi đạt hai tỷ đồng đó thì cảm xúc ra sao tất cả mọi cái nó phải có một cái trạng thái đó là trạng thái năng lượng trạng thái và đo đếm được thì lúc đó cái mục tiêu đấy mới hoàn thành còn nếu mà phần lớn mọi người đặt mục tiêu mà nó không có sự đo lường được thì nó sẽ không bao giờ hoàn thành nên chính vì vậy thì anh chị em hiểu rõ rằng là cái việc mà đạt được mục tiêu việc mà đo lường được đó là một phần rất quan trọng trong quá trình đầu tư chúng ta thế bây giờ chúng ta lại tiếp tục đến một cái phần tiếp theo đó là các cổ phiếu diện cổ phiếu ngành dầu khí dầu khí thì rõ ràng là chúng ta đang dầu khí vừa rồi đang được ưu chuộng theo Dũng thì dòng dầu khí đang rất là ưu chuộng vì bởi vì rõ ràng người ta cũng đang kỳ vọng là giá dầu khí có thể hồi phục thế thì rõ rõ ràng nếu kỳ vọng giá dầu khí hồi phục thì có thể mua cổ phiếu dầu khí không thì với cái việc mà những cái cổ phiếu dầu khí chúng ta phân tích từng nhóm cổ phiếu xem là thực tế nó có hồi phục hay không thì chúng ta biết ngay một đầu tiên là chúng ta thấy rằng cái cổ phiếu này nó nó lên rất là mạnh đúng không từ 16 nó lên đến 22 tức chúng ta thấy là 6 giá 6 giá tức là con số tăng từ cái điểm chúng ta gọi là sau khi nó test lại này test lại rũ bỏ hết các nhà đầu tư thì uh, đây có một cái điểm gọi là điểm pivot thì khi cổ phiếu tăng thì nó cũng tăng khá mạnh nhưng sau đó thì cái đợt thị trường chung giảm thì nó cũng giảm khá mạnh vậy với cổ phiếu này so với các so với xu hướng của nó thì chúng ta thấy là xu hướng trung hạn nó vẫn như vậy ạ vẫn ok xuống dài hạn vẫn ok ở xu hướng ngắn hạn thì rõ ràng cổ phiếu khi mà nó bị gãy mạnh mà nó cắt lại cái đường SMA 50 này tại vì thường là các nhà đầu tư lớn tổ chức á, khi mà nó bị rơi các đường SMA 50 trong một xu hướng trong cái, cái mẫu hình như này thì họ bán tháo rất lớn nhưng họ lại có xu hướng quay trở lại thì cái cổ phiếu này có xu hướng quay trở lại thì đây là một cái điều tích cực nha anh chị em nha đây là một điều tích cực và chúng ta cũng thấy rằng là thế thì liệu điều gì cổ phiếu này có thể tăng được giả sử nếu các bạn nào học về các mẫu hình thì cổ phiếu này nó chưa hình thành mẫu hình nào cả chưa hình thành mẫu hình nào cả thế thì một số anh chị em sẽ hỏi là thế thì tới đây nó hình thành mẫu hình nào thì thực tế chúng ta cũng không thể biết nó hình thành mẫu hình nào nhưng tuy nhiên thì theo những cái gì mà dũng quan sát thì khó khả năng nó hình thành một cái mẫu hình đó là mẫu hình mua sớm giả sử nó có nó hình thành mẫu hình tích ở đây và sau đó chúng ta có thể mua mua những cái đi điểm mà sau tích lũy này thì điểm này là rất thành công chúng ta có thể quay trở lại cái quá khứ của nó đấy đây là những điểm mà chúng ta thấy rằng sau khi nó rũ ấy, thì cái, cái điểm tích lũy như này và nó xác nhận như này thì khả năng thành công rất là cao đấy thì đây chúng ta với cái cái cổ phiếu này như dạng như này chúng ta gọi là điểm mua sớm thế thì nếu trong trường hợp mà cổ phiếu này nó tiếp tục tăng thì chúng ta có mua hay không câu hỏi là nếu tiếp tục nó tăng thì nó mua hay không thì Dũng Dũng sẽ không mua khi mà nó tiếp tục tăng bởi vì cái việc mà cổ phiếu nó không có một cái mẫu hình nào tức là cái mẫu hình hay là mô hình ấy, tại vì cổ phiếu khi mà nó lên đến đây nó cần phải là rũ bỏ toàn bộ nhà nhà đầu tư yếu ông vía ở đây tức là họ những những người bị thua lỗ ở đây rất là nặng nên họ bắt buộc phải rũ ra để tích lũy thêm hoặc là những người mà người ta bắt đáy ở đây người ta có lãi lợi nhuận thì họ cũng cần phải rũ ra trước khi cái cổ phiếu này cũng phải tăng được nên thường nó phải hình thành mẫu hình này mới lên được đấy là cái cổ phiếu mà chúng ta đang nhìn thấy là cổ phiếu PVS nhưng cái quan trọng là chúng ta xem là tất cả cổ phiếu khác thì nó đủ mạnh không thế thì nhìn về cổ phiếu PVS thì chúng ta thấy là cổ phiếu đó nó gì ạ nó đang tích lũy khá tốt còn PVD thì hiện tại nó vẫn đang rất dở dang bởi phía trên này, này khi mà cổ phiếu giảm rất mạnh mà nó hồi phục 6 75 đến thậm chí là nhiều hơn 50 đến 75 phần trăm thì những cái hồi phục này nó không đáng tin cậy nha những cái hồi phục này không đáng tin cậy vậy làm sao để biết hồi phục này nó đáng tin cậy Có hỏi đặt ra là làm sao để biết hồi phục này đáng tin cậy thì chúng ta có thể xem lại một cái cổ phiếu HSG nha anh chị em từ BVD này anh chị em có thể quan sát lại cổ phiếu HSG anh chị em hiểu không? Tức là chúng ta sẽ quan sát một cổ phiếu HSG để chúng ta có thể hình dung ra được những cổ phiếu này nếu nó nó nó tăng thì nó phải hình thành như nào thì Dũng sẽ đánh một cái cổ phiếu HSG để anh chị em có thể hình dung được tức là nếu cái cổ phiếu này, này nó quay trở lại đấy chúng ta nhìn này nó sẽ hình thành như này đấy, nó sẽ hình thành này đấy, nó sẽ hình thành tích lũy như này trong một cái thời gian để nó thu gom hết trước khi nó bước vào một chu kỳ tăng thì lúc này cổ phiếu mới lên được nên nếu mà cổ phiếu tôi đang mua ở vùng này tôi đợi rất lâu và thậm chí nó không lên nữa và thậm chí nó có thể giảm lại nên chính vì bị PVD chúng ta thấy rằng khi nó lên đến cái vùng 22 này thì nó có thể tích lũy thêm nhiều thời gian nữa cổ phiếu có thể lên đến rất nhiều phần trăm rồi chúng ta vẫn gì ạ vẫn cần phải kiên nhẫn đợi và cổ phiếu PVD chúng ta cũng thấy rằng là cái xu hướng thì vẫn là trung hạn ngắn hạn ờ, nó vẫn đang tích cực nhưng rõ ràng là chúng ta mua vùng này là chúng ta không được gì cả bởi vì chúng ta đợi rất lâu thậm chí là khi mà thị trường chung nó xấu những cái covid dịch bệnh vẫn đang là rất là phức tạp nên chúng ta thấy rằng là những cổ phiếu này nếu anh chị em là đang có thì hãy bán ra vùng này đi và đợi cái quá trình tích lũy để chúng ta ờ, còn vấn đề là Dũng không bắt đáy ở vùng này Dũng không tham gia nhưng một số anh chị em nào bắt đáy thì cái vùng này là vùng không phải là vùng chúng ta mua vào đấy là cách thức như vậy tiếp theo là cổ phiếu gas thì sao thực ra cổ phiếu gas nếu anh chị em để ý một chút thì cổ phiếu này so với các nhóm so với ngành của nó thì nó là xấu nhất trong những nhóm ngành bởi vì khi mà cổ phiếu này cũng lên rất là mạnh đúng không cũng thực tế so với những của PVD và P VS thì cổ phiếu này rơi mạnh hơn những đợt giảm này thì nó có độ giảm sâu hơn nên chính vậy cái sự hồi phục cổ phiếu này so với ngành là rất yếu và hiện tại nó cũng chưa hình thành bất cứ một cái mẫu hình nào cả nên chúng ta vẫn có thể cần đợi thêm thời gian những cổ phiếu mà nó bị gãy nó vẫn đang nằm dưới cái đường S50 này và đặc biệt cái xu hướng đang vẫn là chưa rõ ràng như này thì chúng ta mua anh chị em nếu anh chị em mua ở vùng này tham gia vùng này sẽ rất là khó khăn đấy là cái đầu tiên chúng ta thấy là ba cổ phiếu thì có thể là hai cổ phiếu nó mang tính tích cực nhiều hơn nhưng rõ ràng là để nó tăng nó chạy ngay thì chưa có cổ phiếu nào có thể chạy ngay được PVT cũng tương tự như vậy Đấy, PVChan tương tự như vậy PVChan thì rất khó để tăng bởi vì cái cổ phiếu là nó chạy hết đà rồi khi nó rơi này đấy, lơ rơi bao nhiêu nó rơi khoảng trống chạy đà rồi thì những cái cổ phiếu này nó cái đủ rủi ro rất là cao nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta mua cổ phiếu những cái cơ hội rất là đẹp ở đây chúng ta bỏ qua thì bây giờ chúng ta thấy rằng là những cái cơ hội này chúng không có đâu đấy là điều đầu tiên anh chị em biết rằng là giai đoạn tới này nó sự khan hiếm rất là lớn cái giai đoạn này sau cái giai đoạn này thì gần như chúng ta rất là khan hiếm không có cổ phiếu để mua nên chính vì vậy thì cái việc mà Dũng có hôm trước Dũng đã chia sẻ với chúng ta những cái cổ phiếu như này nếu chúng ta nắm bắt được cơ hội thì chúng ta có thể sau thời gian tới chúng ta vẫn có thể có nhịp tăng và chúng ta cần phải biết tận dụng cơ hội tận dụng thật kỹ cái cơ hội cổ phiếu có thể trong một hai phiên tới nữa chúng ta xem là cái cái sự biến động của thị trường chung đầu đầu năm dưới tác động của covid nếu những cổ phiếu này mà còn giữ được thì đây là những cổ phiếu mà chúng ta thấy nó mạnh hơn thị trường nhé nó giữ được thì nó những cổ phiếu mạnh hơn thị trường hoặc là chúng ta còn một số cổ phiếu như là PV, PVChan hôm trước chúng ta nói à, à, P PNG chẳng thế thì khi nó giữ được thì sẽ là những cổ phiếu rất mạnh thị trường bởi vì cái thị trường giảm mạnh mà nó giữ được và một số cổ phiếu hôm trước Dũng đã chia sẻ rồi thì anh chị em thấy rằng là sẽ có những cổ phiếu ngân hàng nó mạnh nó tốt hơn sẽ có ngân hàng nó yếu hơn quan trọng là chúng ta thấy là những cổ phiếu khi mà thị trường mà nó biến động thì nhóm cổ phiếu nào nó giữ được nhịp thì đó là những cổ phiếu tốt nhất thị trường chúng ta tại thời điểm này chúng ta chưa nắm rõ được chúng ta sẽ xem là phản ứng của cái xu hướng thị trường trong những phiên tới nó như nào thì chúng ta có một cái lưu ý này anh chị em lưu ý này khi mà có cái trình tích lũy ở đây này chúng ta nhớ nhá nếu cổ phiếu vẫn giữ được cái kế hoạch như lũy thì quan trọng nhất là một cái điểm này quan trọng nhất nhé là cái cái quá trình hồi này cái quá trình hồi này này nếu khối lượng thấp thì đều là thì và khối lượng thấp này và nó tăng vào cuối phiên nhé cuối lượng thấp nhá anh chị em nhớ này nhớ một kịch bản xảy ra này khi nó tích lũy ngang nó hồi khối lượng thấp tăng cuối phiên thì đây sẽ là một đợt điều chỉnh rất mạnh nó phải tăng ngay từ đầu phiên nếu mà nó tích lũy thêm nó phải tăng ngay đầu phiên có thể mất vào vài phiên nữa sau đó những cổ phiếu nó tích lũy xong thì có thể tăng ngay vào đầu phiên thì nó sẽ là ok còn thị trường chúng ta nếu mà trong trường hợp mà cái phiên tiếp tục nó hồi thậm chí nó vượt qua cái điểm này thì có lẽ nó cần thêm nhiều thời gian tại vì cái phía, phía trên này này chúng ta nhìn được cái khối lượng rất là lớn nó đã bị kẹt ở đây rất nhiều nhà đầu tư bị kẹt ở đây hoặc là thứ hai là ừ, cái việc mà nó vượt qua cái rào cản ở mức 1150 này nó phải test lại nhé giao cản 1150 ở đây ta phải test lại nếu nó vượt thì nó phải test lại còn nếu không vượt thì tích lũy ở trên cái vùng này chúng ta đơn giản như này một lần để nó vượt qua cái rào cản này thì nó tích lũy ở trên cái vùng này sau nó chạy thì ok hoặc là nó vượt qua cái rào cản này sau nó test lại thì ok thì hai cái kịch bản này là kịch bản tích cực còn kịch bản xấu nhất là kịch bản nó rơi tiếp thì cái kịch bản xấu nhất rơi tiếp thì trừ khi mà covid nó diễn, diễn ra rất là phức tạp nữa thì lúc đó chúng ta có thể là không không dự đoán trước được tại vì đó là nó mang tính chất cảm xúc nhiều hơn còn trong trường hợp mà covid nó dẫn ra rất phức tạp và thị trường vẫn giữ lại được thì đây cũng là một cái cơ hội rất tuyệt vời cho chúng ta ok anh chị em có nắm rõ được đây là cái cơ hội rất tuyệt vời chúng ta thực tế ở những cái giai đoạn này thị trường cũng rất là xấu đúng không covid cũng rất là xấu nhưng thị trường sau khi rũ bỏ và nó tăng tiếp thì đấy là những cái mà chúng ta cần lưu ý là không phải là hay là những cái đợt này thị trường giảm do covid nó cũng giảm rất xấu sau đó nó tích lũy này chúng ta nhìn này nó tích lũy trên vùng đỉnh rồi Đấy. sau một thời gian khối lượng cạn kiệt và bước đầu nó bước vào chu kỳ tăng tiếp cái cái này nó luôn luôn xảy ra thị trường ở đoạn này thế thôi khi nó lên đến vùng đỉnh này, cái vùng mà kháng cự mạnh thì cái thời gian tích lũy thời gian tích lũy nó cần phải nhiều năng lượng hơn cái quan trọng là cái gì ạ trong những cái đợt nhịp như này trong những nhịp như này trong những giai đoạn này nó sẽ có những cổ phiếu rất mạnh thì những cái cổ phiếu đó Dũng sẽ chia sẻ để chúng ta có cái góc nhìn khi mà chúng ta hiểu rõ được thế thì ở đây Dũng lại nhắc lại một cái bài hôm trước cũng đã chia sẻ trong cái bí mật đầu tư ở đây trước khi mà chúng ta nắm rõ là thị trường chung chúng ta cũng phải hiểu rõ là thị trường chung là gì là gì đó là cái là thị trường tổng thể phản ánh tất cả những cái vận động của ừ, hàng nghìn cổ phiếu là sử trên sàn Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ vận động của bao nhiêu cổ phiếu là 800 cổ phiếu và nó sẽ phản ánh tất cả những trên đây nên khi mà những cái biến động này cổ phiếu lao động cổ phiếu nó sẽ phản ánh được sức mạnh cổ phiếu trong cái xu hướng nó mạnh hay là yếu trên dựa trên cái chỉ số VN Index hoặc VN30 đấy là cái cái cái đặc điểm thế tại sao nghiên cứu thị trường chung như thế nào thì chỉ có cách đơn giản là một là chúng ta nghiên cứu ở đáy đây là nghiên cứu đáy tức là chúng ta dựa vào bùng nổ tiêu đà còn thứ hai là chúng ta nghiên cứu vào đẩy đỉnh thì chúng ta dựa vào phân phối thì thực tế là cổ phiếu của chúng ta nó đang ở trong quá trình phân phối á. và đây nó chỉ là hồi phục và nếu có quá trình chúng ta biết rằng khi mà phân phối thì nó sẽ có cái đợt dừng dừng nếu cái đợt dừng này mà tích lũy lại thì nó sẽ tăng các bạn nhớ nhỉ một lần tạo đáy này thì nó là nó giảm rất mạnh thì chúng ta cũng nói rồi nó sẽ có bùng một theo đà còn khi đỉnh thì chúng ta gọi là phân phối đây là những đợt phân phối này nó sẽ là bán từ nhà đầu tư tổ chức bán nhà đầu tư nhỏ lẻ nhưng trong trường hợp sau khi phân phối ra một lượng lớn rồi thì nó có thể tái tích lũy lại tái tích lũy tức là nó lại mua gom lại bán hết ra thì nó lại mua gom lại cái ở mức giá, giá, giá rẻ thì quan trọng trong quá trình tái tích lũy này anh chị em có thể quan sát theo dõi rằng cái quá trình nếu ở đây Dũng sẽ nói cho anh chị em này, nếu bắt đầu trong quá trình tái lũy biên độ nó hẹp tức là khối lượng nó hẹp lại tức là cái khối lượng giao dịch nó hẹp lại nhá, biên độ hẹp lại và cái phiên xác nhận này này nó phải là tăng từ đầu phiên anh chị em nhớ nhá chúng ta mang mang một cái bẫy rất là nguy hiểm nó phải tăng từ đầu phiên và tăng rất mạnh thì đây là cái thời điểm rất tuyệt vời tuy nhiên trong quá trình tích lũy này, này chúng ta vẫn có những cơ hội nhá, vẫn có cơ hội có những cổ phiếu tăng rất mạnh à, có cổ phiếu tăng mạnh và nếu anh chị em để ý thì đã có cổ phiếu hôm trước Dũng đã bật mí mí rồi tại vì chúng ta cần hiểu tại sao chúng ta phải mua cổ phiếu đó thì chúng ta Dũng đã bật mí ra rồi nhưng bây giờ chúng ta không hiểu chúng ta không mua đó thế thì đây là một cái cái công thức để chúng ta biết rằng là tại sao chúng ta phải mua thì theo định chung bởi vì nếu chúng ta chống lại đường chung thì chúng ta sẽ bị thì chung quấn chúng ta đi đấy là cách thức anh em phân tích ngành đơn giản thế thôi ngành đầu tiên đấy là cái chúng ta đơn giản là những cổ phiếu của dòng dầu khí và cổ phiếu dòng bất động sản công nghiệp phân tích một cách đơn giản thì chúng ta biết ngay là cổ phiếu nó có tăng được hay không tăng thế thay vì thế chúng ta sẽ không mua và chúng ta sẽ phải chuyển sang những cái nhóm cổ phiếu khác tức là chỉ đơn giản là thị trường chung nó giảm nó không giảm và nó giữ được tích lũy được thì đấy là những cổ phiếu mà nó sẽ là những cổ phiếu thành công ok thế thì đấy là những cái gì mà anh chị em có thấy được là, là trong cái phân tích này thì căn, căn bản là những cái cái mà khi mà chúng ta nhìn về cái sự uh, dịch bệnh ấy, thì rõ ràng là chúng ta không thể biết được đúng không chứ không thể biết được cái phản ứng ngày mai như thế nào trong thị thị trường tăng giá mà gì ạ trong thị trường tăng giá thì tin xấu nó gì ạ tin xấu nhá trong thị trường tăng giá tin xấu thì nó sẽ bỏ qua và nó tiếp tục tăng còn trong thị trường giảm giá tin xấu nó sẽ tiếp tục giảm xuống nên chính vì vậy chúng ta xem là cái quá trình tích lũy của ngày mai ngày kia với những thông tin mà chúng ta thấy là nó vẫn tiếp tục cách ly mọi cái thì nó là tin xấu tin tốt nên chính vì vậy đấy là cách thức để anh chị em có thể biết là thị trường có rủi ro hay không quan sát đây thì chúng ta thấy là có rất nhiều cổ phiếu nó vẫn đang khỏe hơn thị trường và chúng ta sẽ xem cái vận động của những cổ phiếu khỏe thị trường thay vì chúng ta đi mua mua mua quá nhiều cổ phiếu hoặc là chúng ta mua chúng ta không phân tích được đánh giá được đúng không nên ở đây nói là chỉ trưng tiêu cực hay là tích cực trong cái ngày mai thì thực tế là tại thời điểm này chưa thể rõ được tại vì nó sẽ phản ánh rất là rõ trong cái phiên ngày mai nhé, phản ánh rất rõ trong chuyện ngày mai ờ, thông thường thì khả năng tiêu cực sẽ thấp hơn rất nhiều nhé. theo Dũng theo quan điểm của Dũng bởi vì cái việc mà khi nó rũ bỏ sau lại hồi phục và thứ hai nữa là những cái thông tin này khi mà covid nó diễn ra thì nó mang tính chất là gì ạ nó cũng đã là gì ạ thường cái thông tin tiêu cực ấy, mà nó nó liên tục diễn ra mà khi nó diễn ra lâu quá nó nhiều quá thì nó trở thành cái thông tin không không giá trị nữa đơn giản đấy là tâm lý thị trường còn cái việc nó phản ánh thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn nhưng về cơ bản thì về trong phân tích kỹ thuật hoặc là trong cái tư duy thì khi mà thông tin nó tiếp tục tiếp tục tiếp tục để à, tiếp tục đưa ra rất nhiều thì cái phản cái thông tin đấy nó không còn giá trị tại vì tin mới thành tin cũ và khi tin cũ đấy lại tiếp tục đưa ra tin cũ tiếp tục đưa ra thì đó thì à, nó không giá trị nữa trừ khi nó có một cái gì ạ à, nó rất là là nguy hiểm tức là ờ, có thể là cách ly toàn hộ xã hội Hồ Chí Minh hoặc là những cái gì đó nó lớn hơn thì lúc đó có thể nó phản ánh rõ ràng hơn nhưng về cơ bản thì Ờ, nó sẽ không đến mức là như là trước bởi vì thông tin này nó là tin cũ tức là mới nhưng là cũ rồi thì đấy là cái tâm lý hành vi của nhà đầu tư một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đang có mặt trong cái buổi tối hôm nay đấy, nếu anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ là đăng ký kênh đăng ký kênh ở phần bên dưới và chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần đó là ở ờ, cái chương bí mật đầu tư bí mật đầu tư và bạn nào chưa học về bí mật đầu tư thì Dũng gửi cho cái đường link này để các bạn có thể roi vào đấy đây là cái đường link để roi vào trong cái buổi tối ngày hôm nay đây là trên Zoom ạ đấy thì chúng ta sẽ roi vào cái cái zoom bí mật đầu tư thì à, trong một vài phút nữa thì à, Dũng chuyển sang chia sẻ thì nội dung hôm nay thực ra nó là một cái nội dung rất quan trọng nó là bí mật về tiền chúng ta hiểu về bí mật của tiền thì chúng ta mới kiếm được tiền còn chả hiểu bí mật đầu tiền thì cứ đi đầu tư mà chúng ta cứ mua mua, mua bán sau đó được bao nhiêu tiền nó lại mất hết nên bắt buộc chúng ta phải nắm rõ được về tiền thì lúc đó chúng ta mới thành công trong đầu tư đây là một cái phần rất quan trọng nên anh bạn anh chị em nào chưa học cái khóa này thì cái đường link Dũng cho bên dưới đấy đây là cái đường link trên gì ạ nếu anh chị em nào biết room thì đây là cái ID của room và mật khẩu ở phần dưới để chúng ta có thể vào nhanh trong cái cái buổi tối ngày hôm nay à, chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui thật nhiều năng lượng và hẹn gặp lại chúng ta vào cái video tối mai xin cảm ơn rất nhiều